Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình Video hôm nay sẽ là cập nhật cùng mình về tình hình sau 2 năm và 3 tháng liền răng Đồng thời cũng đã update thông tin kể từ cái video cách đây 2 tháng trước Mình nghĩ là cái video này sẽ dài nên là mình sẽ bắt đầu ngay nhé nếu như mà các bạn để ý thì sẽ thấy là giọng mình hôm nay nó hơi kỳ, mình không phát âm được chuẩn Đó là bởi vì mình lại tiếp tục phải nâng khớp cắn Có một điều này mình nghĩ là mình khá là tự tin nên nếu như các bạn tìm những video hoặc là những kênh youtube mà làm về nền rất ít người mà được trải nghiệm hầu như là tất cả các giai đoạn của quá trình luôn ấy để mình liệt kê ra những giai đoạn mà mình phải niềng răng đầu tiên là nhổ răng nè cắm mini vít nâng khớp cắn và lần này là nâng khớp cắn lần thứ hai từ lúc bắt đầu ấy, mình không nghĩ là mình phải làm nhiều thứ như vậy khi mà niềng đâu chắc là đi trời mình có ý định làm video cập nhật về quá trình niềng răng của mình ông trời muốn mình được trải qua nhiều nhất có thể những giai đoạn của niềng răng để mình có thể chia sẻ với các bạn <laughs> chắc là như vậy ok mình sẽ rewind lại kể từ lần cuối cùng mà mình update cho các bạn là khoảng vào khoảng tháng 3 và lần tiếp theo mình đến Nha Khoa là ngày 18 tháng 4 và cũng giống như là nha sĩ của mình đã coi được cái video lần trước và nghe thấy tiếng lòng của mình đấy mình nói là trời chậm quá và ngay hôm sau đến nha khoa nha sĩ của mình đã rất là tinh ý nhổ thêm của mình một cái răng và cắm của mình một cái vít nữa cảm xúc của ngày hôm đó đúng là lần đầu tiên mà mình cảm thấy stress như vậy khi mà niềng răng luôn á mình biết là mình sẽ phải nhổ cái răng số 5 ở hàm trên ở bên phải không hiểu sao là tự nhiên mình thấy tổn thương trong lòng cũng phải nói lại là bác nha sĩ làm cho mình nó rất là mát tay cắm mình đi biết không đau nhổ răng không đau nhưng mà lần đó thực sự là thấy tổn thương ở trong lòng cảm giác như là mình không nghĩ là cái case của mình nó lại phải nhổ nhiều răng cắm nhiều vít như vậy và nó tốn nhiều thời gian ấy khi mình nhổ răng hàm trên thì bác sĩ cũng cắm đi vít hàm dưới bên tay trái của mình này bởi vì là cái răng số 5 ở bên hàm bên này của mình nó mất rồi nên nó không có nhiều khoảng trống để kéo vào nên là phải cắm một mini vít nữa để tăng được cái khoảng để kéo vào không mà cắm mini vít vào và mặt mình nó sưng lên mấy ngày luôn á trong khoảng thời gian đó một tuần trời gần như là mình không nói gì luôn á rất ít khi nói rất ít khi mà hoạt động mồm nguyên một tuần đó thì chỉ có ăn cháo thôi mình nghĩ là cũng là một phần gấp gáp nên là bác sĩ ngay hôm nhổ răng đã gắn cho mình hai cái móc câu ở phía răng cửa để giúp kéo bốn răng cửa vào nữa vì răng bên phải hàm trên của mình á đã được kéo vào rồi và cái mini vít ở đây á nó lại gần hơn so với cái mini vít ở bên, bên tay trái này bên trái thì nó vừa mới nhổ mà nó vẫn còn nhiều khoảng trống khi mà móc chân chuỗi vào cái móc câu á mà phía bên trái này thì tại vì mới nhổ răng và cảm giác cái chân chỗ nó tì vào lợi của mình và nó chảy máu mình chỉ để được cái chân chỗ đó khoảng tầm 2 ngày 2 đến 3 ngày mình không nhớ và nó tì vào nó làm mình rất là sót rất là bút đến nỗi mình buổi tối mình không thể ngủ nổi luôn á nên là mình đã tháo ra để kệ vậy luôn từ hôm đó đến bây giờ thì nha sĩ vẫn để lại cái móc câu ở trên mồm của mình mình rất là ghét cái móc câu này mỗi lần cười á là cái môi của mình nó toàn là vướng lên trên cái móc câu rất là bực mình luôn và đó là lần khi mà mình đến nha khoa kể từ cái video lần trước sau lần nhổ răng cắm vít đó thì ba tuần sau mình đến nha khoa và nha sĩ chỉ kiểu chung chuỗi cho mình thôi nó cũng nhẹ nhàng không quá đau lắm tại vì là kiểu chung chuỗi cả răng hàm và răng cửa luôn ấy là nó di chuyển cả một hàm răng nó cũng khá là ê và hôm qua mình đến nha khoa sau 3 tuần thì mình lại được thay chung chuỗi và được tặng thêm hai cục nâng khớp cắn là răng cửa nữa trong tất cả các thể loại làm về niềng răng thì mình ghét nhất là cái nâng khớp cắn luôn á thời điểm mình nâng khớp cắn lần đầu của mình á nó là cái giai đoạn khủng hoảng mình nói không được và nhìn cái mặt mình nó rất là kỳ khi mà các bạn xem lại những cái video lúc mà mình nâng khớp cắn là các bạn cũng sẽ thấy được điều đó mình nói chuyện không bình thường này và cái mặt mình bị dài ra mình cực kỳ ghét nâng khớp cắn luôn nhưng hôm nay mình lại ngồi đây cùng với cái cục nâng khớp cắn ở trong mồm nói chuyện với các bạn với cái cụm nâng khớp cánh này các bạn có thể nhìn là không có rõ rất là khó để nhìn thấy vì cái răng hàm trên của mình nó đã bên ngoài hàm dưới rồi á nó chồng lên nên là khó nhìn thấy hơn nhưng vấn đề là nâng khớp cánh ở răng cửa thì răng hàm của mình nó không thể chạm nhau được lúc nói chuyện như vậy thì nó sẽ chỉ hơi khó thôi khó ở chỗ là mình phát âm không được một vài từ á nhưng mà khi nhìn á không có thấy nhưng mà lúc ăn chính là lúc mà cái cục nâng khớp cắn này nó phát huy tác dụng quỷ quái của nó tại vì mình nâng khớp cắn răng cửa nên là trong răng hàm của mình nó không thể chạm nhau được rất là khó để nhai bình thường ấy còn cái gì mà là mình chưa trải qua trời mình chỉ có mỗi là tách kẽ răng và để đặt bên vào thì mình chưa có trải qua thôi có một vài bạn nói là chuyện mà đặt chân tách kẽ răng rất là e. là mấy cái chuyện đó để bù đắp lại cho những <sighs> sự kiện mình <laughs> đã trải qua trong niềng răng và khi mà sống với cái niềng răng lâu á chúng ta sẽ dần dần chấp nhận cái niềng răng này tuy nhiên là trên mạng xã hội của mình cũng có một số bạn họ niềng răng và mình thấy là nhiều người được tháo rồi nhất là khi mà vào những group niềng răng nữa mỗi khi mà mình xem mình thấy các bạn đã update là các bạn đã được tháo niềng á cảm giác rất là ghen tị luôn ấy và cũng một phần bởi vì là cái ngày mà mình được tháo niềng cảm giác nó xa xôi <laughs> lắm may mắn là bởi vì mình làm mình đã quay lại cái quá trình mình đánh răng để chia sẻ với các bạn nên là nó một phần cũng tạo động lực cho mình hơn đấy chứ thực ra là nếu như mình không quay video và mình không có một cái lý do để chia sẻ mình nghĩ là mình sẽ rất rất rất là stress với cái chuyện đường răng này và bởi vì nó vừa kéo dài mà mình phải làm rất rất nhiều thứ mình sẽ có rất là nhiều thông tin để chia sẻ với các bạn đó là những cập nhật của mình sau 2 năm 3 tháng mình răng mình hy vọng là những chia sẻ của mình một phần nào đó có ích với các bạn và nếu như các bạn có những thắc mắc cũng như là những chia sẻ thì có thể comment ở phần bình luận phía dưới và mình sẽ cố gắng trả lời trong cái hiểu biết của mình đừng quên là like video này cũng như là subscribe channel